từng là thủ trưởng của đơn vị đặc biệt tinh nhuệ, chính quỹ lữ đoàn đặc công biệt động tham gia giải phóng Sài Gòn. Một sở thủ súng ngắn thuận cả hai tay, một chiến sĩ quân báo ngang dọc trên các chiến trường miền Đông và Đồng Sát, một cụm trưởng tình báo quân sự xuất quỷ nhập thần. Mới tối hôm trước còn ẩn mình trong đường hầm địa đạo, sáng hôm sau đã ăn điểm tâm ở nhà hàng Giran giữa Sài Gòn qua lệ. Những điệp viên của ông được cài cắm tại nhiều yếu quyệt của kẻ thù, góp phần rút ngắn cuộc chiến. Giờ đây, ông còn là một nhà văn đang cầm bút làm sóng dậy bao hồi ức từ cuộc đời của chính mình. Tất cả đều là một, chân dung đại tá Nguyễn Văn Toàn, tức Tư Can, người anh hùng của một đơn vị tình báo anh hùng. Trong cuộc đời làm tình báo của mình, ông Tư Can từng vào ra những nơi sang trọng nhất, cẩn mật nhất, gặp gỡ biết bao nhiêu yếu nhân có thể quyết định số phận của cuộc chiến từ phía bên này hoặc bên kia, nhưng chưa hề có cái cảm giác như khi bước vào đây căn nhà và khu vườn này là một nơi đặc biệt đối với người dân Việt Nam mà nó còn đặc biệt hơn đối với những người con miền Nam trong những năm tháng chiến tranh chia các đất nước. Căn phòng làm việc của bác, đây là một trong những nơi chứng minh sự giản dị, mộc mạc và trí tuệ thiên tài có thể chung sống trong một nhân cách vĩ đại. Những người khách nước ngoài này biết rằng mình đã gặp may Họ vừa tình cờ gặp gỡ không chỉ một cựu chiến binh Việt Nam Mà còn là một anh hùng của cuộc chiến ấy Ông già 80 tuổi này Chính là một chương trong pho sử hiện đại của đất nước Mà họ đang ghé thăm Có biết bao điều để kể sau mỗi tấm quân chương Của người lính già đeo trên người Có biết bao nhiêu câu chuyện từ sau cuộc chiến Mà người lính già còn nguyên trong ký ức và họ, những người khách nước ngoài này cũng hiểu rằng ông là một nhân vật quan trọng trong buổi viếng thăm này. Au revoir. Au revoir. giữa Hà Nội Thanh Bình hôm nay Có một người con đến từ hôm qua Từ quá khứ chiến tranh Người con phương Nam ấy chia tay thủ đô lúc tóc hãy còn xanh Giờ trở lại khi đã là một người đàn ông tóc bạc trắng Năm 1954 Trong những con tàu đưa quân tập kết ra Bắc Có anh thanh niên Nguyễn Văn Tàu của đất Bà Rịa Dũng Tàu Ở trên đất Bắc 6 năm Ông đã đóng quân và đi qua nhiều miền quê và sau đó là quân số đầu tiên của sư đoàn 338. Năm 1961, ông vượt Trường Sơn về Nam. Đúng 100 ngày sau, ông đã có mặt tại chiến trường Nam Bộ. Và 12 năm sau, năm 1973, ông lại trở ra Hà Nội để học làm chính quỹ sư đoàn, chuẩn bị đại quân về giải phóng miền Nam. Và hôm nay, sau 35 năm, Đại tá anh hùng Nguyễn Văn Tào, tức Tư Can, trở lại thăm không phải như một đứa con đi xa công thành danh toại trở về, mà như một người lính nhận nhiệm vụ vượt bao cửa tử sinh về báo công với vị tư lệnh tối cao của mình. Mỗi loài hoa trái ở đây đều mang ý nghĩa biểu tượng cho sự tụ hội của mọi miền đất nước. Những trái tim người dân Việt Nam luôn hướng về đây hình ảnh bác đã sâu đậm. Là chiến sĩ miền Nam, những kỷ niệm về bác càng sâu đậm. Niềm tin vào lãnh tụ là một trong những yếu tố làm nên sức mạnh, giúp ông vượt qua những phút giây sinh tử, giúp ông ngay cả lúc từ hầm sâu địa đạo vừa bị sập, nhìn lên qua lỗ thông hơi đếm từng lính Mỹ bước qua, mà vẫn vững tin vào thắng lợi cuối cùng chiến đấu trong vai trò chiến sĩ tình báo Ông bao giờ cũng nhớ đến lời dặn dò của bác Tình báo là tay mắt tay phải tỏ, mắt phải sáng Đầu óc định kế hoạch mới sát đúng Chân tay hành động mới kịp thời Ta tay mắt sáng tỏ, kế hoạch sát đúng Hành động kịp thời thì ta nhất định thắng địch Từ lời căn dặn đó Ông đã lãnh đạo cùng tình báo quân sự H-63 lập nên những chiến công quyền thoại Rất có thể cây vú sữa này có mặt trên chuyến tàu đưa anh thanh niên Nguyễn Trang Tạo tập kết ra Bắc năm nào. Bởi nó là món quà được một bà má ở Cà Mau gửi cho con mang ra thủ đô tặng bác. Chúng tôi đoán rằng ông Tư đang chiêm nghiệm về dấu ấn mà thời gian để lại trên cây vú sữa này và để lại trong ông những kỷ niệm sâu sắc với những cột mốc lịch sử của dân tộc. Thời gian ông ra Hà Nội học tập để chuẩn bị lực lượng cho ngày giải phóng miền Nam cũng là những ngày ác liệt nhất của thủ đô. Hà Nội ngập chìm trong biển lửa của đạn bom, đau thương và chết chóc. Từ tháng 5 năm 1972, sau khi quản trị được giải phóng, Tổng thống Mỹ quyết định dùng bom để đáp trả miền Bắc và nhằm cứu nguy cho quân đội Sài Gòn. Khi các cuộc đàm phán về Hiệp định Paris tiến vào vòng trong, các đợt ném bom của Mỹ vào ngay thủ đô Hà Nội càng ác liệt hơn. Người Hà Nội đã chịu đựng quá giới hạn về lượng bom đạn người Mỹ đã rải xuống đây trong những ngày leo thang chiến tranh. Có những con phố ở tại Hà Nội bây giờ, nhà nào cũng có chung một đám dỗ như ở Khâm Thiên, Kim Liên. Có những trường học không còn bóng dáng trẻ thơ, những lớp học đầy tan thương, ngập trong bùn đất và xác người vì bom B-52 những ngôi nhà tan quang đổ nát trong những tháng năm này, nhiều diễn viên, nhà báo, nhà học giả đã đến Hà Nội. Những điều mà thế giới nhìn thấy khó có thể tin được. Nhưng người dân Hà Nội dạng dày bơm đạn, vẫn ngẩng cao đầu. Hà Nội trở thành một điện biên phủ trên không. Một nhà báo Pháp viết về Hà Nội năm 1972 như thế này. Một thành phố luôn luôn sôi động và hài hòa, tài giỏi và bình thản. Nhận định ấy đúng đến tận bây giờ Hà Nội vẫn hài hòa và bình thản trong những ngày cuối của thập niên đầu thế kỷ 21 Buổi mai yên lành này chính là món quà mà thủ đô gửi tặng người con phương Nam đã từng vì giải đất này mà xa vợ, lìa con, không tiếc máu xương. Sau ngày chiến thắng, vẫn không màng danh lợi. Chọn một cuộc sống tự tại, thanh thản như mặt nước hồ kia. Chiếc cầu xinh đẹp này dẫn vào một phố được mệnh danh là trung tâm khí cụ chiến tranh, một thành phố quân cảng lớn nhất của nước Mỹ. Nơi đây cũng là nơi bắn phát đại bác đầu tiên mở đầu cho cuộc nội chiến của nước Mỹ, thành phố Charleston, Nam Carolina. Đặt chân lên chiếc tàu sân bay đã từng tham chiến tại Việt Nam năm 1965 và từng chở trên mình nó những chiếc máy bay có nhiệm vụ ném bom hủy diệt tại Việt Nam mà đặc biệt là mảnh đất Củ Chi. Nay dù chỉ còn là một di vật lịch sử cho khách tham quan Chúng tôi vẫn cảm thấy dưới chân mình sức nóng của lửa napa Vẫn nghe đâu đây mùi thuốc súng và tiếng bom đạn đinh tai vốn quá quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt. Bất chấp sự chênh lệch về lực lượng, những người du kích Củ Chi vẫn quyết bám giữ vị trí yết hầu này bằng mọi giá. Tụ hội về đây tham gia vào cuộc chiến không cân sức ấy có đơn vị của ông Tư can Cái đất ở đây là nó cứng lắm, đào đá ông mình đào công queo người đặng cho cái thằng mỹ nó không tung xuống được hai tác giả người anh john pennicott và tom mangold trong cuốn hầm củ chi câu chuyện khó tin về chiến tranh trong lòng đất ở việt nam đã viết hệ thống địa đạo mắc méo ấy không do một kỹ sư nào thiết kế việc xây dựng cũng không do một chỉ huy quân sự nào ra lệnh thi công ngay cả việc gợi ý từ hà nội của ông võ nguyên giáp cũng chẳng có rồi lại đào hai trăm à, mấy chục mét à, địa đạo ở đây và có bốn năm cái nắp nắp trầm đi một đoạn á thì gõ bụp bụp về á, biết cái nắp chỗ đó dở lên thì chung xuống rồi đi một đoạn á gõ cùng hết nó gỡ nắp bổng leo lên trên đó thì nắp trầm nắp bổng là vậy còn ngoài ra có những ủ chiến đấu để mà canh gác nó đúng là không có một kỹ sư nào thiết kế nên hệ thống địa đạo này nhưng bằng trí khôn của người nông dân vốn đã quen thuộc với đất đai của mình và bằng bản năng sinh tồn mãnh liệt người du kích củ chi đã thực sự tạo được một không gian ngầm để sống và chiến đấu trong lòng đất mình mới theo cái trí thức quân sự mình mình đoán và nói với anh em đây là nó trinh sát trong cuộc hành quân để từ sáng sớm cái sư đoàn 25 của Mỹ để như đồng dù bắt đầu nó qua qua là kể như ồ ạt là xuống tới đây là chiều tối mưa tầm tã thì tôi gác cái miệng hầm này chứ tôi ngó lên mỹ này cài sáu qua sáu đậu kể như mỹ nó làm dữ vậy thì vô hết cho rồi anh em ở dưới hầm á thì tôi nói không có sao Củ Chi là hình ảnh thu nhỏ và rõ nét nhất của chiến trường Việt Nam. Quân đội Mỹ đã tập trung vào đây những đơn vị tinh nhuệ với quân số áp đảo chỉ trong 2 năm 1966-1967, quân Mỹ đã tiến hành hai cuộc càn quét lớn ở Củ Chi. Tháng Giêng năm 1966, Mỹ mở cuộc càn Crimea có sư đoàn một bộ binh cùng lữ đoàn dù 173. Tháng Giêng năm 1967, trong cuộc hành quân Cedar Falls, ngoài sư đoàn một bộ binh, lữ đoàn dù 173 còn có sư đoàn 25 tia chớp nhiệt đới, lữ đoàn khinh binh 196 tức chỉ trên một phạm vi nhỏ hẹp, cặp hai bên sông Sài Gòn mà quân Mỹ triển khai đến hai sư đoàn, hai lữ đoàn. Thế mà hệ thống địa đạo vẫn tiếp tục tồn tại và mở rộng trong lòng đất. Vì Củ Chi là khu vực quan trọng dùng giáp ranh với Sài Gòn, người Mỹ đã rải hàng triệu ga lăng chất độc dioxin xuống các tỉnh của miền Nam Việt Nam để hủy diệt cỏ cây trên mặt đất và tiêu diệt đối phương. này thì nó một chiếc dép nó máng ở trong cái cây bỏ luôn chiếc dép <laughs> còn vậy con biết mà ờ, mà đạp ở trên cái đầu đạn thì phòng chân tức là nó vừa bắn xuống cái đầu đạn còn nóng hổi vậy đó thì mình chạy mình đạp cái mình biết là nó bắn nó ghi mình mà không trúng em chạy lên kia thấy thằng ghém nó đưa tay lên nó quắt chứ lúc đó mà nó không quắt không biết cái địa đạo đâu bị gì mình đang chạy về xe tăng theo vậy mà mình ngược lại chút vậy nè bị nhận ra cái hướng đó thì tới đó thấy cái tay nó quay quay lên cái chạy riết lại hộp xuống địa đạo cái đậy nắp lại để bình định được mảnh đất này Tổng chỉ huy quân diễn chinh Mỹ tại Nam Việt Nam từ năm 1964 đến năm 1968 là Đại tướng Westmoreland đã làm theo lời khuyên của viên tướng MacArthur Muốn thắng chiến tranh du kích chỉ có cách đốt sạch. Tuy nhiên, cách này chỉ có tác dụng trên mặt đất. Nhưng cục diện chiến trường miền Nam khi ấy không chỉ nóng ở tam giác sắt. Người Mỹ phải chiến đấu chống lại cả một thế trận liên hoàn đã được bày ra. Thì à, bữa đó là tôi nhớ là À, tháng 10 tháng 8 Bác bị bắt không? Tháng 10 tháng 10 tháng 8 sau khi đánh cái mậu thân trong thành xong dạ. thì trên gọi về để mà à, báo cáo dạ. Thế như vậy đi tới Mỹ Phước thấy không? Dạ. Gặp cái tụi cái bằng à, cảnh sát à, cơ động nó nó kêu bằng nó đột xuất nó lên tại Mỹ Phước để xe đội đó nó bắt người ta thì tôi tới thì ờ, lính nó biểu ờ, cho giấy nó <laughs> có giấy thì tôi lấy giấy ra vậy đưa nó nó nó dò cái này nè dò cái vậy thì tôi biết là cái thằng giỏi rồi là vì giấy của ta làm thì bóp vô ngang cái rạo nhỏ ở lòng bàn tay à. còn giấy của nó thì rất plastic rất à. dẻo à. rất tốt à, rồi. thế là thằng nó phát hiện nó bóp thử vậy tôi biết cái thằng giỏi rồi à. <laughs> nó nói giấy ông kỳ quá ha nó nói kỳ gì mấy ông cho sao đi đây cái gì <laughs> cái rồi hỏi ông thân ở nhà tên gì nào không mấy nhờ tôi lấy tên cậu tôi trong trong giấy à, dạ, vâng. không chứ thằng đó nó vẽ mặt không hừ dữ lắm nó nói có khi tên thiệt của tía mình cũng quên yeah. Dạ. rồi nó hỏi giấy cho ngày mấy thì nhờ giấy là tôi lúc ra thành tôi ở trong tình báo nó cho giấy á, dạ. tôi ra thành tôi lấy giấy đồng đội trong này tôi coi thì giấy cho hồi 62 dạ. nhưng mà tôi ra thành năm thiếu tá năm 66 tôi đã ra thành dạ. Vâng. thì tới 68 mới gặp cái cú đó thành dạ. nhớ mày mày Mày, giấy cho đâu hồi giữa 62 giờ ông nói ngày <laughs> tôi là rất nhớ dạ. cái nó vô nó trình qua dạ. tôi đứng đây nó nói coi lại giấy ông này kỳ quá cái thằng quan nó nó ngó giấy tôi rồi nó ngó ra hai ba lần tôi cười nghĩ với nó rồi nó giấy đang người Sài Gòn giấy này trả cho nó đi thì cho đó nó cũng may mắn đâu yeah. Dạ. chứ còn tính là chiều hôm đó là bị nó bắt về Bình Dương nó quất rồi vậy. Dạ. Yeah. tôi đứng về với cô giao thông à. vì tôi đi đâu cũng có người phụ nữ ăn sao giả như hai vợ chồng đó. Dạ. Yeah. không ăn đi thế rồi bác uh, thoát được cái cái cua đó thoát được còn nói chuyện mà thoát khỏi cái chết thì biết bao nhiêu lần dạ dạ thì quá nhiều rồi cái chết thì phải dạ, nghe trên báo mà. trên cái chỗ bến cát rồi dạ bình dương đó à, bốn cái xe tăng nó chạy vô dạ mà trên đồng cỏ nó chụp cái à, cổng của tôi ờ. à. thì tụi tôi chạy cái tay bảo vệ chạy trước dẫn tôi tôi trong thành ra chưa không biết cái miệng địa đạo chính xác chỗ nào ừ. thì nó dẫn nó chạy dẫn chạy thì tôi ờ, nó chạy khom lưng xuống chút mày đảo yeah. nghĩa là nó chạy hơi sống lưng đó yeah. Dạ. nó dây lại vậy nó chạy máu giới thằng tư thì mũi đinh nó bắn đinh năm phân luôn rồi yeah. tụi mỹ lúc đó nó có cái vũ khí kỳ cục là khi nó muốn bắt sống nó bắn bằng đinh dạ vâng đúng rồi nó bắn ao ra yeah. cái tôi nghe đinh sòi rào rào yeah nó quất một mũi đinh nghe thằng bảo vệ tôi à. thì nó dây lại vậy nó nói chạy mau chứ tư <laughs> thì quất mũi đinh đây nó bỏ tôi nó chạy nó cũng hết hồn hết vía rồi dạ đúng rồi tôi cũng nhớ quá nhìn coi là cái địa đạo nó nằm chỗ nào thì có chiến sĩ yeah. Dạ. nó dở lên rất quất nghề tức là phe mình à. tôi độn thổ à, độn thổ bốn cái dây tăng là nó nó chú quyết là nó bắt sống rồi yeah. Dạ. mà nó bắn không bắn đạn cho chết mà nó bắn bằng bắn đạn để bắt đúng rồi khai thác đó để khai thác đó. nó còn lên nó biết là cái chỗ cụm tình báo nó vô nó giết à. chết bữa đó chết cái một chiến sĩ bắn leo nhảy lên bắn cho tăng bị tới bên mương nó lết dạ. thành ra nó xuống dùng cái lựu đạn chết chết diệt thị nói chung là ở cái dùng củ chi và bến cát để mà trụ đó để vô sài gòn là dạ. gây đó dạ vâng vùng dạ. đó dạ, vùng bến cát là gây lắm dạ vâng tam giác sắt dạ đúng rồi dạ vâng ừ. Tình báo Việt Nam theo tôi hiểu thì tất nhiên những thành viên của H-63 trang bị rất là đơn sơ so với lính Mỹ. Công việc của họ là dựa trên tình báo. Nói chung, người với người là chính, chứ không phải sử dụng máy nghe này nọ như người Mỹ. Ông Ẩn cũng có nói với tôi là ông phải tạo mối quan hệ với rất nhiều người, phải gặp họ, phải làm cho họ tin mình và phải cần rất nhiều may mắn. Thành ra, Bên cạnh cái tài, cái khả năng Còn có cả cái cơ may nữa Nhiều người trong H-63 bị bắt Và bị giết Tất nhiên những người làm tình báo Mỹ lại được nhiều công nghệ tối tân để phục vụ cho họ. Không chỉ có tình báo Mỹ mà còn có cả tình báo của chính phủ Sài Gòn nữa. H-63 phải đối đầu với một lực lượng lớn mạnh và có những trang bị rất là tối tân. Tuy nhiên, tôi hiểu và ông ẩn cũng dạch ra cho tôi hiểu đó là vì sao Việt Nam thành công và chiến thắng Là tại vì lúc đó Những người làm tình báo Việt Nam đã thâm nhập khắp nơi trong xã hội Sài Gòn Tất cả các giới Tất cả các cơ quan đầu não của chế độ Sài Gòn Và vì thế mà họ đã có những tin tức Thông tin cần thiết Họ đã có được lòng của nhân dân Sài Gòn lúc đó Vì thế mà chiến thắng được Nếu mạng lưới tình báo của Việt Nam mà làm việc không tốt Thì chắc có lẽ Việt Nam khó mà thắng Vì phải đối đầu với sự tối tân của quân đội Mỹ và quân đội Sài Gòn Cùng đồng đội tạo nên một mạng lưới tình báo văn mắt Ở những vị trí quan yếu nhất trong hệ thống chế độ Việt Nam Cộng Hòa Năm 1966, ờ, Thứ tướng Trần Danh ông kêu mình ông nói anh vô thành và trong 10 ngày anh phải gửi một cái báo cáo về cụm trưởng ở ngoài này đưa vô thành sống được không anh vô thành à, thử trước đi ừ, thì mình à, chấp hành à, lệnh của ổng là mình vô bởi vì tới cái thời kỳ đó cụm trưởng không thể ở ngoài căn cứ để chỉ đạo vô nữa mà phải vô sát sát cán bộ sát điệp viên thì nói nếu anh báo cáo vô anh thấy sống được anh báo về tôi sẽ cử các cụm trưởng khác vô còn nếu anh nói không được thì thôi đó thì mình vô vô giờ à, nói chung là mình thấy tình hình mỹ <laughs> mỹ cũng ghê lắm ngán không phải không thành ra tới cái bữa thứ ba đó mình mới nhờ cô tấm thảo móc hay trung tới thì trung đi ờ, để xe ngoài hỏi hẻm 136 b đi bộ vô rồi vô là ngồi salon hơi thì ông đón mình ra cái ông nhìn mình nhìn mình từ trên à, đầu xuống chân ông nói à, thằng cha này ở trong à, rừng ra mà coi ngon như ta coi còn ngon hơn tôi á <laughs> nhưng mà đâu về ông về không được ông ơi đi lại tiệm ba ta để tôi thay cho đâu về khác nghe không hả, rồi cái đôi cái áo ông mới quá không được phải kiếm cái áo cũ cũ chút đó thì ông dẫn lại tiệm thi đâu về ông nói về này của mấy về này của mấy đâu móc túi không được hai người rất thân mật ngay những ngày đầu cái mũi chủ lực của chúng ta là trong thành thì mình cũng mình được giao một cái điệp viên gọi là cũng giỏi nhất à, là đồng chí phạm xuân ẩn không? người điệp viên cũng có tài mà tới bây giờ người ta à, người ta ca ngợi là điệp viên hoàn hảo đó. thì tài liệu gì hay là cái tin gì ảnh lấy thì đều được truyền ra ngoài à, vô trung ương cục rồi ra tới trung ương để mà xử lý những cái đó và coi như anh cung cấp từ cái tin hồi mà giặc lập ấp chiến lược thì anh cung cấp quốc sách ấp chiến lược rồi tới cái kế hoạch McNamara, kế hoạch điện tử rồi tới những cái sau này nghĩa là cái AB 146, AB 147 tiếp tới sau nghĩa là mỗi năm thì giặc nó có cái ý đồ gì chiến lược gì cho năm sau á, thì nó ký một bản gọi là AB ừ, thì nó ký vừa xong thì tuần á, là mình có trong rừng rồi và có về Hà Nội rồi để mà học nghiên cứu để biết cái âm mưu sắp tới của nó à, còn có những cái cuộc hành quân gì <laughs> mà cái quan trọng đó thì anh cho biết trước và thêm vào đó cô Tấm Thảo và anh Hoàng Nam Sơn đó là ba người nhưng mà trong đó chủ yếu thì nói chung cái tiếng trong thành là vậy còn cái tiếng ách chiến lược thấy không thì là gì phải có những người giao thông hợp pháp có giấy của giặc giặc quen mặt để đi từ ấp chiến lược à, phú hòa đông hay là ở trên cái vùng à, của bến cát này hay là dùng của trạng bàn đi xuống à, để mà vô thành nhập thành một cách hợp pháp để lấy cái tài liệu từ tay cô giao thông thành phố đó à, là chị Nguyễn Thị Ba đó để lấy về ấp chiến lược thì như vậy là Nguyễn Thị Ba trực tiếp với à, ông Phạm Xuân Ẩn chỉ có một người đó từ trước tới sau thôi à, để mình giữ cái nguyên tắc bí mật ngăn cắt thì tài liệu có cái gì thì Phạm Xuân Ẩn truyền qua Nguyễn Thị Ba đó. bây giờ là 91 tuổi à, ở tại Long An, thiếu tá anh hùng lực lượng võ trang nhân dân. Thì cái chị đó à, liên lạc với lại à, cô tấm Kiên nè, cô Hai Ánh nè. Mà từ ấp chiến lược mình đi vô trong kia và mang những cái tài liệu đó về và cũng như từ ấp chiến lược mà mang những cái yêu cầu điều tra của cấp trên đưa xuống cho tới Phạm Xuân Ẩn. Thì à, thưa bác à, rồi bác có bao giờ đặt uh, mìn hay đặt bom ở nơi nào không? đặt à, đặt mới ờ, hay là chỉ làm vấn đề tình báo thôi chuyên môn của tôi là tình báo mà chuyên môn tình báo rồi tới cái ngày mà gần ngày giải phóng đó thì chuyển tôi qua làm à, chính quỹ ờ, lữ đoàn đặc công việc động vậy chứ còn yeah. Dạ. mình đâu có phải là chiến sĩ ờ, cụ thể đâu mình đi đặt mình đặt rồi yeah, dạ, vâng. tụi nó đặt tôi thì có yeah. Dạ, đặt rồi nhưng mà bữa đó may sao á miền Limo thì đặt nó là dạ. một hướng mà dạ đúng rồi nhưng mà nó lại đặt ngược đó ờ, đặt ngược đặt ngược thành ra thành ra nó bắn về nó tôi từ ấp chiến lược phú Hòa Đông tôi về căn cứ căn cứ ở Bến ờ, Bến Đình dạ. Ờ, thì đi gần tới còn cách căn cứ con trăm rưỡi mét mà lính từ đồng dù nó chạy luồn trong sợi cao su nó vô sát gần sát căn cứ tôi nó đặt Dạ. đặt vàng mình tây mo dạ. tôi vừa đi tới với bảo vệ cán bộ đại đội nó châm, <laughs> châm điện một cái nổ một cái như trời giáng dạ. tất cả mười mấy cái nổ được, đúng rồi nó là lại đặt ngược dạ đúng rồi <laughs> buổi, sáng hôm sau là coi lại bông băng máu đồ đó quá trời dạ mà đồng mình có chết được đây chết chết dạ, dạ. cũng là không biết trời cũng là cái số mà hết sao dạ vâng đúng rồi bữa đó mà nó đặt trúng thì mà lính ở chỗ của Hòa Đông đó Củ Chi với lính tôi sau này bị cái Claymore sát thương ghê dạ vâng cái cái cái cái Claymore nó, nó rất là rất là, là, là, là ờ, nguy hiểm nhưng mà đó, ở ờ, bên ờ, hồi đó cháu có, có đóng đồn ở trên An Lộc đó, thì cũng lính mà lại gặp ngay mấy lính ờ, tân binh ờ. nó bò ra tại vì những lính đó là mình phải thử cho còn nó có có có đủ can đảm hay không à. dám làm hay không thành tích hay không thì mấy anh nó bò ra lúc đặt cũng vậy cũng đặt ngược vào bên trong mà bắn bắn về phía mình chứ không phải bắn ra ngoài vâng. thế rồi bác có bao giờ bác bị bắt nữa không không bao giờ bị bắt không bao giờ bị bắt mà vì tôi là cụm trưởng tất dạ. nhiên là phải phụ trách ba người điệp viên bên đông thành à. rồi à, mời cô giao thông ở ấp chiến lược yeah. Dạ. rồi cái căn cứ à, để mà để máy vô tuyến điện và để liên lạc nó tụ đây yeah. Dạ. thành ra người cụm trưởng yeah. thỉnh thoảng phải vô thành yeah. với uh, các điệp viên yeah. rồi thủy tá phải uh, lên lớp cho các uh, giao thông mật ở nằm ở chiến lược giao thông này có điều kiện ờ, đi ra thành à, dạ. ờ, rồi ờ, về đây huấn luyện chiến thuật xà kích rồi này kia cho anh em đi nữa yeah. Dạ. ra người cũng tưởng phải quán xuyến ba chỗ tôi thường đi ba nơi về nhưng mà mấy anh sao là chưa khi nào đi bắt Tòa nhà có hình ngũ giác này được xây dựng để hợp nhất 17 bộ chiến tranh của Mỹ thành một quốc phòng chủ nhân lâu năm nhất của nó là McNamara. Những quyết định ra đời trong tòa nhà hình ngũ giác này có liên quan đến cái chết của khoảng 58.000 quân nhân Mỹ trong cuộc chiến Việt Nam. Bộ não chiến tranh đặt tại đây chịu trách nhiệm về 7,8 triệu tấn bom đạn mà người Mỹ dội xuống chiến trường Việt Nam, lớn hơn lượng bom đạn mà Mỹ đã sử dụng trong bất cứ cuộc chiến tranh nào trước đó. Là một siêu cường nước Mỹ chấp nhận đổ hàng trăm tỷ đô la vào cuộc chiến này và sẵn sàng chi đến 3 tỷ đô la mỗi năm cho đội quân một triệu người của chế độ Sài Gòn. Một quân đội được xem là mạnh nhất Đông Nam Á khi ấy. Đầu năm 1962, Bộ Tư lệnh Quân sự Mỹ ở Việt Nam được thành lập, thay thế cho cơ quan viện trợ quân sự. Đến cuối năm 1962, đã có gần 4.000 cuộc hành quân càn quét quy mô lớn theo mô hình quân đội Sài Gòn, cộng vũ khí Mỹ, cộng cố vấn Mỹ. Thì à, ông Phạm Văn Lãnh là người chỉ thị cho bác à, trong những cái, cái kế hoạch trong Tết Mậu Thân này không? Là tôi thì lãnh nhiệm vụ của trên yeah. Dạ. để mà xuống truyền đạt cho Phạm Thiên Ẩn. À. cụm trưởng. cùng trưởng. À. Tôi là cụm trưởng và ông là một điệp viên trong cụm. À, trong cái cụm của mình. À, trong cái cụm đó. Yeah, dạ, vâng. à, tôi là cụm trưởng mà yeah. Dạ. là bí thư chi bộ. Yeah với nơi chi bộ mật á dạ. thì sinh hoạt đảng rồi cho các điệp viên à. từng người thấy không yeah. Dạ. chỉ thị ờ, truyền chỉ thị điều tra của trên xuống lúc Đấy. đó mình họp nhau ở đâu ở nhà ông ở, ông ẩn hay là chỗ nào ở nhà ông thì không có họp bây không giờ họp, dạ, ở cái ờ, nhà hàng Victory ờ nhà hàng Victory <laughs> dạ, dạ. Dạ, dạ, biết rồi Rivran rồi dạ vâng nghe tới đó Rivran là đường uh, tự do đó à, bởi vì là mỗi cái bàn nó hơi xa nhau đúng rồi xa nhau thì tôi với ảnh à, sinh hoạt à, đảng rất thoải mái tôi nói nghị quyết cấp trên nhận định chiến thắng như thế nào thì tôi phổ biến cho ảnh yeah. những khó khăn gì và chỉ thị điều tra tôi phổ biến cho ảnh ở trong cái thường là ở Victory dạ ở đây mà trời ông ảnh ông hay ngồi ở chỗ Gibran ông đang gặp nhà báo Mỹ đây Tây thì ông ngồi đó không có ai nghi ngờ ông dạ không ai nghi ngờ hết Vì gì ông đi ví dụ tôi nói thế này ông có con chó bạc rê Ồ, ờ, dạ. mà con chó bạc rê đó là tư bản pháp nó tặng cho Nguyễn Cao Kỳ à. Nguyễn Kỳ rồi ông kêu thằng à, quản lý chó ở trong à, trong viên độc lập ông nói mày làm cho nó có ghẻ và nó ốm đói rồi mày thanh lý cho ta à. Dạ. cho mày mấy ba ba bốn triệu là tương đương cây vàng rồi đó rồi, dạ, đúng rồi đó thì thằng kia nó làm có ghẻ ốm đói rồi nó thanh toán ổng mà con chó đó là ở bên tây người ta sẽ điều khiển bằng tiếng pháp rồi dạ vâng anh dẫn vô đây thì vợ nói tiếng pháp với con chó mà ví dạ. dụ như vợ đi trả tiền con chó đi theo cái vợ nói nó nói xe là dạ <laughs> nó biết đứng lại đó là anh có đứng lại không dạ, rồi đi về đó anh chó đứng nghe chó nói và dạ. nói cuối sư toa cái thằng chó nằm quanh cái tiếng hải xung quanh không ai nói cái thằng cha giết cổng mà lại nói tiếng pháp với con chó đúng rồi dạ đúng rồi Đấy không? thì tôi cũng đi với giải vậy đó thì cái, thì cái hôm mà Tết Mậu Thân bác có tấn công ờ, đơn vị nào không? Hay là mình chỉ cái chỉ thị là mình... Yeah tết mẫu thân nào nói ngay thì tôi về trên dầu tiến à bác là trên dầu tiến tôi về tôi từ thầy gòn nhưng mà ông trưởng phòng tình báo ông kêu về dầu tiến để yeah. Dạ. ông, ông phổ biến chỉ thị không dạ yeah. thì cái đêm ờ, đêm ờ, mình không phải đánh đêm giao thừa mà đánh vào đến mùng 1 tết dạ yeah, đúng thành rồi. ra đó thành ra đó khi mà khi mà tôi từ dầu tiến tôi về tôi đi bằng xe honda à về tới cảng bàn thì mỹ nó chặn lại ừ. mỹ nó vàng lại tôi mới hỏi tại sao mà ngưng bắn nói tiếng anh với nhau tôi nói tại sao mà mà mỹ nó, người ta nói ngưng bắn ba ngày cho dân ăn tết mà sao mấy ông vàng binh ra vậy <laughs> thấy không vàng dạ. binh xe tăng gì cho nó nói ở ngoài trung quánh rồi à. ở ngoài trung quánh rồi vàng ta lấy quế rồi dạ thành trong này tụi tôi được rồi không có đồng vậy tôi mới biết là ở ngoài kia quấn trước chúng ta trong này một đêm quấn trước một đêm mà sau này tôi hỏi nói tại cái kỳ giờ nó trên, nó trên lệch làm sao ngoài bạch chứ mình mà nó hơi trên lệch chỗ đó thành ra tôi mục đích rõ ràng là ngoài kia quấn trước ở trong này đêm à. tại vì tôi bị chặn tại tráng bàn mà thằng mỹ Đúng. nói tôi vậy mà Đúng rồi cái thì tôi về trong này đó thì về tôi đi xuống Sài Gòn rồi tôi đi phổ biến ừ, cho Phạm Xuân Ảnh trong này kia là chuẩn bị thì ờ, là, lát là nổ súng rồi. à. nổ súng bắn mà do mình mất ờ, hơi mất cái yếu tố bất ngờ đúng rồi thì mình bị bị mất, cái yếu, tố bất ngờ, ngờ thành ra thành ra vô cái chỗ nào cũng bị chặn dạ. và thương vong nhiều à. cái đó nói cho nghe vậy nhưng mà có một cái điểm son này, là quấn tại đại sứ quán Mỹ đó. Dạ. Yeah. cái điểm đó nó gây cái tiếng vàng gây rốn vậy Đúng rồi ai chỉ huy trận đó à, đồng chí Ba Đen tức à, ba Đen. thanh dân yeah. Dạ. dân Nam Định yeah. Dạ. ừ, người chỉ huy trưởng trận đó thì nghe nói là Toán bị chết hết hẳn sao không còn uh, Ngô Thanh Dân Dạ còn Ngô Thanh Dân Ngô Thanh Dân sau này à, một tiểu đoàn trưởng sau khi trao trả đó dạ. là ở trong cái lữ đoàn biệt động của tụi tôi à. rồi ờ, đi làm án bị ờ, tai nạn giao thông chết chẳng năm dạ, năm bảy sáu dạ. Dạ. thế thưa bác là cái hồi mà cái ờ, tòa đại sứ mỹ mà còn cũ đó à, thì hồi đó ai tấn công cái tòa đại sứ mỹ lúc đó hồi thời đại sứ mỹ thì bị tấn công hai lần dạ đúng rồi hai lần một lần à, nó còn ở đường hàm nghi đúng rồi đường là hàm, hàm nghi đó à, cái đường hàm nghi thì cái ông à, cha tấn công nó tới thằng cha gì à, chồng của chồng của bà lệ bảy b dạ. cha bảy b ha dạ vâng với cha tên là lê văn việt dạ lê văn việt đó. b b có đường lê văn việt đó, lê văn việt dạ vâng đúng rồi e T về về Việt thì như vậy là ở ba người yeah. Dạ. quánh vô đó một cái ờ, khối lượng thuốc nổ có ba người thôi ờ à, Alexis Johnson là bị thương yeah. Dạ. phó đại sứ Mỹ yeah. Dạ. bị thương chỗ đó bốn năm chục bên Mỹ yeah. thì tại đường Hàm Nghi yeah. thì nó nó ra như vậy là nó bắn Lê Văn Việt bị thương dạ, vâng. và nó đưa ra công đảo rồi anh đó hy sinh thành ra có tên đường à, vâng có tên đường Lê Văn Việt mới mới à, có trong những cái tài liệu có nói rằng là cô Tám Thảo đã cứu bác thì trong cái tình huống nào vậy à, bữa đó là bữa đó là đánh mậu thân à cũng cũng đánh mậu thân đấy đánh mậu thân thì à, tôi với cổ là ở chỗ 136 b đường gia long dạ yeah thì ngó qua cái trận đánh chỗ dân độc lập dạ. thì tôi là được cái nhiệm vụ là cứ báo cáo dân tộc về trên yeah. Dạ. không yeah. Dạ. báo cáo về trên để coi cái diễn biến trận đánh làm sao yeah. thì như vậy là à, ngồi ở cửa sổ ngó qua yeah. Ừ. thì anh em à, đó đồng chí tô hoài thanh vô cái lọt đạn đầu do hy sinh người chỉ huy trưởng của cái tán đó gần từ bốn mươi lăm người đó À, hy sinh đó rồi à, anh em đã nổ súng và phát rồi qua cái đường à, thủ khoa quân á dạ, dạ, nó có một cái xây dựng một cái nhà lầu dạ. bốn năm bốn năm tám lần dạ. thì anh em thủ tại đó yeah. ở góc đường thủ khoa quân và nguyễn du yeah. còn đó, thì nó ra cái ngõ À, cửa sau yên du leo lên nhà đầu nó ấy thì tôi ở đằng trong ban sáu b ngó lại thì nó ngang với lại cái cái extra cái tấm mà ở trên tụi nó ngầu chỉ huy quấn quanh em mình dạ đúng rồi tôi đằng kia ngang với đây nói chỉ huy quấn đem mình đây dạ. À, thì quấn tới chiều mùng hai mùng ba thì anh em hết đoạn à, hết đạn hết đạn thì dùng gạch ngói tán lại thì chắc còn hết đạn lấy gạch ngói đánh mấy hạt lấy gạch lấy gạch của cái chỗ xây dựng dở dang tán lại anh em thì tôi tôi với tâm thảo ngồi vậy thấy hơi nóng mặt mà trong tay tôi có hai khẩu cả năm tư yeah. Dạ. À, tôi là thuộc sở thủ bộ quốc phòng ở ngoài bắc ồ oh, đấy à, à bắn à, hai tay hai tay hai vì, vì súng ngắn là giỏi lắm trợ thủ của sư đoàn rồi đi thi bộ phòng thua trần quanh thôi chứ đâu có thua ai oh, dạ, yeah. Dạ. trần quanh trần binh rồi dân kỹ là ba kiện tướng rồi bắt á yeah. Dạ. tôi vẫn thua ba điểm nó chuyên nghiệp mà yeah, đúng rồi còn tôi vẫn viên đại đầu thành ra ngóc mặt mới ờ, chĩa qua cái SRS bắn hai phát ừ. bắn hai phát thì vô mình chỉ huy trận chia lửa với cái đám mà hết ờ, đạn đạn này nè dạ. đi nóng mũi vậy nè dạ. làm pháo cũng xuống chủ bán <laughs> thì như vậy là khi bán rồi thì tụi nó coi cái hướng đạn ừ. ví dụ như bắn vô xuống đây rồi qua đây nhưng nó ngó hướng đạn đúng rồi chị một cái toán một cái trung đội cảnh sát giả chiến nó chị về nó cái đường mình. À, thủ phá quân nó quanh qua gia long dạ, và vâng, nó vô rồi. cái đường hẻm này đường hẻm này bắn qua đây dạ thì nó dí ờ, cái, nhà mà tôi đang ở yeah. Dạ. cái đó cũng cái ờ, cũng cái hơi sai yeah. Dạ. tại vì mình phải nóng mặt quá rồi dùng súng đó. <laughs> chứ còn thành ra mình lo mục tiêu thấy dạ. không mục tiêu thì nó nó xé cái dưới đã rồi nó nói ờ, nhà có cái gác à. mà tôi thì tôi ở trên gác à. nó ở trong cái kẹt đường của yeah. nó ra yeah thì cái tay mà ở đầu đường nó không biết là nó có ăn ý gì với vật không nó đi đầu nó dẫn cái à. trung đội nó vô à, thì nó nói mẹ bắt cái được cái thằng Việt Cộng này mổ bụng lý lá gan có bị ớt mày dám uh, à, vô cái vùng này à. thì mỗi ngày nó thấy tôi chở tấm thảo đi cắt lương nghi dạ. đi làm ở bộ tư lệnh hải quân yeah. Dạ. bữa đó nó dẫn đầu vô thì tôi ờ, muốn đóng mặt tôi muốn bắn nó hạ cái cho rồi nhưng mà nghĩ thương với gia đình yeah. gia đình này tôi mới xác định là khi súng khi giật nó thấy mình nó đưa súng lên thì tôi sẽ bắn mm. thì tôi lúc đó tôi lẻ ra hai viên tôi bọng túi rồi mà à. ban đầu lẻ một viên đây bạn ờ, khi mình lâm trận với nó rồi sợ bắn hết thì đúng rồi còn một viên này mình tự sử còn viên bỏ đây <laughs> rồi sao nghĩ mẹ quầy rừng nó cũng có khi nó lép để viên <laughs> nữa để viên nữa bọc vô hai viên lúc đó mê vô hai cái chúng hai viên cây vô dạ, đây dạ. làm cái o cái lậu với tới dạ. thì ờ, tôi nhốt cái trong nó đẹp thì tụi lính nó chạy đùng đùng lên nó lên thang lầu kêu ông già lên dục uh, tinh dục đồ trong tủ ra nó xét coi tủ có hai ngăn không yeah. nhưng mà tắm thở thì làm bộ ngủ uh, trên một cái giường đó dạ. à, mà muốn qua chỗ tôi thì phải qua cái giường đó đi vô dạ, căn đó dạ, vâng. Thấy không dạ. à, thì cổ lúc đó cổ mới dán màn bước ra mà cổ hầu đó cổ đẹp lắm dạ. nghe nói trong đầu đẹp lắm dạ. đẹp lắm vậy dạ, đó vâng. thành đó bước ra thì tụi ờ, lính chỉ huy nó sững sờ ủa sao con ngủ trên này Đấy, chứ ngày nay tôi làm việc ờ, đừng vụ rồi nó quân ngày nay lộn xộn tôi ở nhà đấy cái nó dồn trên hình nó thấy cái hình thằng mỹ trên bàn á yeah. Dạ. nói nào méo nào đây nó xếp tôi đó dạ. thiếu tá à, tình báo bộ tư lệnh hải quân luôn dạ. là tôi cũng hơi ngán rồi dạ vâng à, nó chỉ trong cái chỗ tôi đang đốc hỏi gì mà ngổn ngang gì nó giải nhà tôi những cái bệnh giải để mà dự trữ bán tôi có cái sạp giải tân mỹ ở quê ở quê chợ bến thành á dạ. bữa nào à, anh dắt à, ông dắt bà ra tôi xé cho xé giải về mấy rồi nó chỉ nói bồ bồ thôi, nó nói, dạ. yeah. thôi về tụi bay ngày làm ăn lương thiện có gì <laughs> xuống nó về à. chứ còn tôi chuẩn bị Điều chỗ là cũng là cái xấu nó quánh mà hy sinh rồi đó yeah. Dạ. là lễ hai viên bởi đấy đúng rồi mình đang chuẩn bị rồi đó ừ. sự kiện Tết Mậu Thân đã làm dư luận Mỹ kết luận là Hoa Kỳ không thể thắng được trong cuộc chiến này. Phong trào phản chiến tại Mỹ càng dâng cao. Các chính trị gia gây sức ép lên chính phủ Mỹ đòi xem xét lại cam kết chiến tranh gây chia rẽ ngay cả trong các nhà lãnh đạo chính phủ Tình thế ấy đưa đến sự cân nhắc mở thêm một đợt tổng công kích tiếp sau đó để hoàn toàn đảo ngược bàn cờ cuộc chiến. Tên của mùa xuân năm 1968 đã trở thành tên gọi của cuộc tổng tấn công vào 4 trong 6 thành phố lớn, 37 trong số 44 thị xã và vào hàng trăm thị trấn, quận lỵ Nam Việt Nam. Người Mỹ đã dự đoán cuộc tấn công này có thể diễn ra trước hoặc sau Tết, nhưng nó lại nổ ra ngay đúng dịp Tết vì vậy, phía Mỹ lẫn chính quyền Sài Gòn đều bị bất ngờ cả về thời điểm lẫn quy mô của cuộc tiến công. Chuẩn bị cái đợt hai thì à, nó có xảy ra cái sự cố là cái tay phó chủ nhiệm chính trị của cái cánh Bắc, cánh do ông Nguyễn Thế Trượng chỉ huy, nhưng là ông bị pháo bắn chết đi và trong cái cảnh đói kém và pháo Mỹ nó dập quá vậy đó thì cái tay tám hà này nó mất tinh thần nó ra nó đầu ra đầu hàng rồi nó khai báo hết ráo mọi việc bố trí của mình ở thành phố rồi đó thành ra đó là ở trên nó mới chỉ thị tôi vô để nắm cái khẩu cung của nó thì vô cũng gặp ông ẩn ở đây ông là buổi sáng nào ông thường ra đây thành trên kia ra đây thì mới là cùng đi với ổng đi lại lăng ông đó kêu thằng cơ sở ra mới lấy cái bản khẩu cung của ông Tám Hà về chụp lại ừ. và sau đó thì ông ông chở mình đi lên ờ, bộ tổng tham mưu rồi chở ra công ty năng tan nè bởi vì công ty năng tan này là cái tội tình báo quốc tế nó ở đây mình báo cáo về <laughs> cái khẩu cung của Đám Hà được kèm với nhận định của mình là mình nói thấy trong này đó đi quan sát với ông Phạm Văn Ẩn thấy là tụi chiến thuật đó, để cả tụi chỉ huy ờ, sư đoàn của Mỹ nó muốn rằng mình đánh vô để nó dễ tiêu diệt khỏi lên chiến khu lên chiến khu khó đánh à, còn cái tụi chiến lược tình báo thì nó nói nếu mình đánh vô cứu nữa thì không cứu vãn nổi thời kỳ đầu H63 là bộ phận địch tình của thành quỹ Sài Gòn khi Phạm Xuân Ẩn từ Mỹ trở về hoạt động giữa Sài Gòn với tư cách phóng viên báo nước ngoài ông Mười Nho tức Nguyễn Xuân Mạnh cán bộ cục tình báo là người trực tiếp chỉ đạo năm 1962 ông Mười Nho bị bệnh cả mạng lưới với một điệp viên đã nằm sâu trong lòng địch như Hai Trung cần một chỉ huy giỏi Tư Càng là người được Thủ trưởng Phòng Tình báo miền lựa chọn. Từ tháng 5 năm 1962, ông Tư Cang trở thành chỉ huy trực tiếp của người được mệnh danh là Điệp viên Hoàn Hảo. Có những cái nhiệm vụ rất là ghê, mà đêm phải về dặn vợ, dặn vợ con. Nói nếu ngày mai anh bị bắt, có những nhiệm vụ coi bị bắt nữa không? Ngày mai anh bị bắt thì em đưa mấy đứa con đi đâu giờ em khai thế nào em không biết cái gì về anh hết nói vậy để cho giặc nó không có làm khổ em thì khi mà nói chuyện với nhau ở ở nhà hàng Victory rồi để xác định rằng cái nhiệm vụ ngày mai là một cái nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm thì tối ông về ông dặn vợ ông xác định là hy sinh ừ. nhưng mà mấy sao khi thi hành cái đó rồi ông ra ông nói đời tôi nói thiệt với anh tư tôi làm tình báo mấy mươi năm rồi nhưng mà bao giờ chưa bao giờ cái chân trái tôi nó rung như bữa nay tôi đưa cái cái món đó cho cái đối tượng đó theo cái yêu cầu cấp trên mà cái chân trái tôi nó rung tôi không kìm lại được nghĩa là cái đêm đó ông giận vợ ông biết có thể hy sinh à. giờ tôi thì tôi ngồi dưới sân á ông lên ông ông làm cái việc đó với cái tay đối tượng mà trên yêu cầu một cái tay cao cấp của nước ngoài là tôi xác định rằng nếu nó bắt anh thì nó sẽ xuống nó bắt tôi thì tôi với cái khẩu súng mà giấu trong xe luôn luôn thì sẵn sàng tôi bắn nó vài thằng rồi tôi với anh cùng hy sinh ở đó à, thì thì cái bữa đó xác định vậy và chúng ta hoàn thành cái nhiệm vụ đó mà nhiệm vụ đó là của trung ương giao giao qua tình báo mà về báo cáo cấp trên á, cấp trên nói dứt phát phải thi hành không thể nào thấu thác mà tụi này nói phải thi hành thì có thể hy sinh cho nên nói hy sinh chấp nhận và ừ, phải phải làm ông cứ gặp tôi thì ông ờ, hết ca ngợi là vì ờ, bữa đó tôi về hưu rồi tôi làm cho thanh niên sung phong à. ừ, kiếm được gỗ về trên nhà bữa đó tôi vô À, đợi sa long là đồng chí võ viết thanh á dạ, đi vâng. trưởng thanh niên phong á dạ, vâng. đợi ký cái lệnh đành tôi đi à. hồi đó là nó trung quý trong à, cái lữ đoàn này dạ. tôi chính quỷ nhưng mà sau giải gì để làm lớn hơn à. chỉ huy trưởng thanh niên phong thì tôi mới đợi ký ngồi đó thì ông mười hương ông đương đương tham gia cái hội nghị của cán bộ thanh niên phong dạ. không ông ra ông thấy tôi ông đứng sững anh mời quên tôi rồi không tôi nhắc lại hai tiếng nhớ bài lời tôi, ừ. <laughs> tôi nhắc nghe bài lời cháu ừ. trời đó tôi ông tôi can về <laughs> tôi kiếm ông quá trời không gặp lúc đó thì ông ờ, mười hương cũng về hưu rồi mà về xong ờ, làm bí thư trung ương đảng à, làm bí thư trung ương đảng bí thư trung ương đảng phụ cái gì vậy à. à, về về cái gì có đi kiểm tra thanh niên không ồ ờ, thế là dạ. Vâng. Ừ. thành ra rồi ông đi vô đây dạ. rồi ngồi thì, à, để tôi ngồi chính giữa ông ừ. ngồi bên ông giới thay ngồi bên ông à, xin giới thiệu các đồng chí đây là đồng chí à, người đã cứu tôi ra khỏi tù nghỉ viện à. người cứu tôi ra khỏi tù nghỉ viện à, rồi à, ông bảy thanh đứng ông ngồi hôm nay ông bảy thanh ngồi hôm nay ông bảy thanh đứng lên nói lên mời đây là thủ trưởng lý đoàn của tôi Ôi, tôi lúc đó cũng như cấp dưới mà đi làm đi làm công mà dạ vâng mà được hai người lớn ngồi dạ. hai bên giới thiệu thì dạ, dạ. ngon quá dạ đúng rồi một ông thì nói ông ông tây trang ông cứu tôi ra khỏi tù cái gì mà hồi đó đúng là tôi tôi tình báo lúc ông bị bắt á dạ. là mua ờ, là đưa chạy ba bốn ngày đô dạ. để mà thuyết phục cái thằng giữ hồ ờ, sơ tù rồi dạ. nghĩa là mày coi như mày thất lạc hồ sơ trong 15 phút rồi. à. cho mày số tiền đủ mua cái Mercedes mình đi thì thất lạc hồ sơ giao thông giao thông tự tôi dẫn chạy vậy ra rồi ờ, chở chạy về Bến Định à. Bến Định thì tôi cấp cho ông cái xe đạp tôi cái xe đạp yeah. Dạ. đạp về một cái ông hỏi bữa đó ông hỏi em chắc cái bà mà chưa anh dắt tôi thấy bà ở củ chi bà nấu cơm tôi ăn với lương kho đó thịt lương kho đó bà giờ còn sống tôi nói còn sống bà nhắc anh hoài tôi nói giờ anh làm lớn lắm không ngoài hà nội anh <laughs> vui <laughs> ông nói mai mai trở lên thăm bà đó làm dọc vậy còn cái lúc mà ờ, ở tù vô đó thì ông ờ, trần văn danh ờ, ngồi kiểm điểm yeah. Dạ. kiểm điểm ờ, cũng như hỏi lại cái thầy giáo ở tù thằng tôi làm thư ký thì lúc đó thôi để tình thì nói chung là gặp nó cũng nể ổng thế còn ông phạm ngọc thảo thì ông đại tá phạm ngọc thảo đó là người đó là của cấp trên dài biết À, không biết đấy chưa bao giờ gặp ông thảo chưa bao giờ ông thảo là người công giáo luôn đấy à đó, dạ, nghĩa là chỉ nghe những cái chuyện ông làm tức là ông làm ông làm như vậy là tỉnh trưởng tỉnh ờ, trưởng tỉnh à, trưởng tỉnh nhà đình dương không dạ, bến tre mà bến tre tôi nghĩ là cái đồng khởi mà phát hiện cũng có cái công của ông à, vì à. á tụi uh, tình báo mỹ tụi tình báo nó báo cáo về dạ. báo cáo về cho thiệu cái uh, đó cũng Diệm đúng rồi. À, rồi sau này cho thiệu nói ông đó chứ làm sao bắt tù vô rồi ấu ông nấu cháo gà rồi cho ăn lụm thả <laughs> mình coi là thì à, thằng à, Diệm có mời ông lên hỏi cái vụ đó nói tụi nó báo cáo là tòa như là bắt tù Việt Cộng rồi vô lúc thì tụi tao thả tại sao cái ông nói là đó. cộng sản nó nhờ vậy nó mạnh còn mình là đảng cần lâu đơn vậy mình cũng phải có cái sách lược vậy đúng rồi chứ còn ai mình cũng viết viết hết thì đâu có thành ra mình phải chiêu mà dụ người ta yeah. thì cha viện nghe đồng ý kêu các nơi nó ngoài học tập phận học thảo nha <laughs> cha đó là giỏi yeah. sao tôi nghe <laughs> có cái đó và dạ, dạ. nội lại là diện phái lắm dạ. mà về làm chánh văn phòng dạ. chánh võ phòng dạ. rồi lúc đó dạ sáu mươi lăm điều khiển cuộc đảo chánh dạ. đảo chánh đúng là đảo chánh không có ờ, lực lượng mình á bữa tôi ở trong uh, củ chi mà dạ, vâng. thì trên ông uh, ông gì lúc đó mà kêu mới vô làm tư lĩnh miền bên à, à, bên bên mình á à, bên, à. bên miền á còn đi xe bò xuống à, mà đi bò xuống tôi hỏi giờ có phối hợp gì sao được cũng lực lượng ông vậy có cái súng bá đỏ không lần <laughs> được tôi đang nghĩ ông ông tôi xin cái súng bá đỏ bị tôi dạ. bảo vệ tôi nói cây tao bắn sẽ tàn ngon lắm yeah. Dạ. thì nói chung là mình chưa có lực lượng đúng rồi để mà vũ khí lúc còn thô, thô sơ lắm dạ. rồi lúc đó chỉ mới có súng ba đỏ dạ. à, ông à, đó tên ông gì trần văn quán tên cũng tên trần văn quán ừ. tư lệnh à. ở, ở ngoài cử vô à, ở ngoài cử vô thì lúc đó là ông ờ, đi bằng ờ, quánh xe bò tự trên căn cứ xuống củ chi oh, yeah. anh ra nói cái tình hình lúc đó nói vậy nó 65 á yeah. Dạ. chưa có gì để phối hợp được đúng rồi thành ra ngoài này thất bại nó nó dẫn về chỗ an ninh quân đội nó điều tra thằng Nguyễn Ngọc Loan tự tay điều tra đến chết Thế bắt có gặp ông, ông Vũ Ngọc Nhạ bao giờ không? vô ngã thì về sau này về sau này cái về hưu rồi mới gặp dạ. nhau dạ. vì những cái cụm nó phân dạ. cách nhau về hưu rồi mới gặp nhau dạ ở cụm khác ở cụm khác dạ nên nó dễ giỏi dạ, vậy ông ông ông ông nhà giỏi à. Ờ. đó là cố vấn về ờ, về công giáo dạ. cố vấn về công giáo cho chính quyền thì dạ thì lúc tôi ở trong thành á, thì ờ, mấy người đó một cái cụm bị tan tan tan cỡ là giặc nó bắt lên ờ, ờ, nó tòa án binh dạ. tòa án binh rồi cái báo thành trung nó đăng cái tựa là những người bị xử ở tòa án nhưng mà coi như những người bị ăn cướp yeah. Dạ. tức là sắc mặt rồi vẫn tư từ và khi mà mấy người đó người ta nói phải kêu ông thiệu đó làm chứng dạ. ra đấu chiếu cái gì đó thì không kêu được thì mấy tuyên án chung thân thì ông à, vũ ngọc nhà ông nói có nói đâu rồi tụi tôi chắc mở hết cái chung thân ở đâu thế là ờ. tinh thần lạc quan dạ. tinh thần đó dạ. à, rồi lúc uh, giải phóng rồi ông có vô đây chơi với lần thưa bác là có một cố vấn mà thấy ít bên quân đội nhân dân nói nhưng mà ông đó nghe nói là cũng là được dài ờ, vào làm cố vấn cho ông Thiệu đó là ông Huỳnh Văn Trọng ờ, Huỳnh Văn Trọng ở trong văn phòng ông Thiệu đúng rồi đúng, là ông có là. Vâng. có công dạ. có công giờ lúc đó ông cũng bị bắt lên ờ, tòa án binh đó dạ. đó án binh đứng chung với ông ông dạ. Vũ Ngọc Nhã rồi dạ, Vũ Ngọc Nhã rồi với một ông cụm trưởng ông cúng tướng à, hồi bắc cái ông nguyễn nhân lượng dạ ừ. hai ông cũng trưởng lúc đó nó bắt ờ, còn nó bị bị cái đường giao thông sao nó tan dở cái còn à, thì nghe nói lúc đó hình như là ông Huỳnh Văn Trọng là bị CIA nó nó phản nó báo trong kiểu rồi nó mới lộ ra được hết à, tất cả cái cái, cái vụ đó. Nếu như cái chuyện đó mình cũng không có chắc thế bác có biết ông đặng trần đức không Đặng Đức thì ờ, giải phóng rồi cũng biết Dạ Tức là trước đó là mình không gặp nhau à, Vì ông ở một cái cụm khác Ở lại cũng cụm khác Cụm đó cũng mà ờ, coi ông là ông Ông gì đó ở cái cụm kêu là Ban Sáu Dạ Ban Sáu à, Ông cụm trưởng là ông Bảy An dạ. Bảy An, Bảy An và cái người giao thông đó là ông Nguyễn Văn Thương dạ. Nguyễn Thương mà bị ờ, tư cục hai chấm, ồ ông Thương mới chết là mới dạ, mới mới chết dạ mới chết à, dạ. dạ ờ. tức là bị ờ, bên Việt Nam Cộng Hòa đó dạ. dạ. điện rồi cái tao reo trong vùng thế còn ông ờ, Lê Hữu Thúy thì sao thấy thì cũng đi họp đi họp sau và bình nó lấy à, là ông lấy ưu thế hình như là cụm à, A22 hình như là thiếu tướng rồi ông cũng đại tá cũng đại tá đại à, tá có ghi trên cái mộ trên à, nghĩa trang ờ nghĩa trang thành phố này ờ nghĩa trang dạ thành phố thì rồi sau khi mà thống nhất đất nước xong thì những cái cụm như là cao A36 rồi cả A22 này kia tất cả ra lúc đó cái ờ, giải tán hay sao hay là đưa về làm những cái ờ, anh em bị đưa ra các cái nơi đó dạ. được điều ra làm ờ, công an làm dạ. các cái đoàn thể rồi dạ. Vâng. có ai đi tiếp tục làm huấn luyện viên để hướng dẫn cho các thế hệ sau dạ có lúc dạ. đó bị tôi quá biệt động rồi à. lúc đó tu quá biệt động đi quánh giặc rồi rồi dạ, à, đi quánh giặc <laughs> biệt động tới là đánh giặc rồi. từ 74 đó dạ. thành lập cái đội lữ đoàn 36 này đó à. Ừ, thì tôi sang đó à. để mà còn cho làm bắt đầu bắt đầu chữ B đó ừ, quánh vô thành Dạ. Không đi B thì từ 61 Đâu B 61 giờ làm tình báo xuống cho tới 73 dạ bé em ba thì trên cử ra ngoài Long Anh học cái lớp ờ, bổ túc chính quỹ sư đoàn yeah. Dạ. thì cái ông ờ, ông ờ, mà bữa đó ông tham mưu trưởng ông đã thông ông nói các đồng chí đi học để học ráng học rồi 76 về tầm quân giải phóng thành phố yeah. Dạ. thì tính đã 76 ra yeah. Dạ. thì ra quê học tôi học mới có một năm thì lớp ba mươi mấy cấp tá thì lựa có mình tôi đi về nam là gì yeah. Dạ. có cái phương án là quấn từng đường phố à. mà cần là gành đường dạ. à, có chiến đấu của mỹ rồi yeah. thành ra là tôi mới ờ, được chọn về à. chọn về năm bé bé tư qua bảy à, hai mươi à, hai mươi tháng tư bảy mươi lăm tôi mới tới trong này à. À, để à, làm chánh quỷ cánh bắt của lữ đoàn này đặng đi vô thành à. mà rồi là thấy không bị tan rã nó đầu hàng tức là mình mình đã kế hoạch tức là bên trung ương đã có kế hoạch là huấn luyện để mà à, đánh trong thành phố bởi vì đó là cái phương án, phương án bị gì có cái phương án là nếu mà cầm cự lại thì phải quánh ừ. từng đường phố vậy rồi thành ra mới cho cái xe rép và hỡi tôi chạy về à, ừ. trong ngày sinh trong ngày sinh ra tổng cục thì tổng cục à, điều tôi từ cái trường ở Đông Anh yeah. Dạ. học viện chính trị dạ. điều về chạy riết về mấy ngày tới à, Lộc Ninh đó, thì trên thanh công tôi xuống làm cánh quỷ cánh cái Bắc dạ. để mà đi vô thành lúc đó mình đi vào nó nghe nói là có những nữ giao liên ra hướng dẫn mình đi vào trong thành phố giao liên ờ, tụi chú thì nó làm đường thành phố dạ vâng sáng ờ, lúc ờ, tám rưỡi chín giờ thì cái anh pháo binh quân đồng ba còn vô liên hệ với tôi tại hóc môn à. để mà hỏi về cái các đường phố trong sài gòn bánh bản đồ ra cao ốc chỗ nào nào rồi tôi chỉ rồi tôi nói vậy rồi ờ, ông sinh ba giao liên nữ để dẫn cái ờ, vị ông thì đang bàn tính vậy tới 11 giờ rưỡi ờ, người ta nói dương minh đầu hàng lâu đi thấu dẹp <laughs> lúc ấy ông nghe nói là cái lực lượng pháo binh của mình á, đặt ở Hóc Môn á, cái pháo, pháo binh mình đặt của, của, của quân đội nhân dân đặt ở Hóc Môn mới lại à, mới là trên đường quốc lộ 20 ở Long Khánh nó đánh chặn Sài Gòn 18 á thì tại sao mà đi một cái con đường xa như vậy mà bên Việt Nam Cộng Hòa không quát giác này thấy à, từ cái con cái pháo binh tôi biết là nó cái pháo lớn của mình nó đặt ở nhân trạch à, nhân trạch nhá nhân, à, nhân trạch nhân trạch gần đây bắn qua dạ bắn qua dạ. À vì lúc đó thì à, đại hùng binh kéo vô yeah. Dạ. xe bằng đồ phé pháo rồi rần rần quanh à, xuân lộc quanh xuân lộc à, nó tâm tử quá thì người ta cái dây lại ta bỏ như vậy hồi đó là ừ. Hả? hồi đó bác ở củ chi nhiều à ở củ chi mười năm ở mười năm củ chi lúc ừ. là dưới hầm dưới hầm mười năm thì tới đêm cũng lên đặng à, hết cái tài nghe nói lúc đó mỹ nó cho chó bẹt dê đó ờ, cho bẹt dê đi vào trong ờ, săn lùng mình lắm làm sao mình tránh được nó có nhiều cái phương pháp để tránh yeah. Dạ. một là ban đầu thì họ rắc tiêu dạ yeah. <laughs> rắc tiêu tiêu rồi nó hết hết nó sạch thì sau đó à, ở bên à, cộng hòa thấy rắc tiêu không không không có ấy à, thì à, nó bỏ cái đất tiêu đó đi yeah. Dạ. bởi vì tiêu thì nó cũng lộ mình ở dưới đúng rồi Thấy không thành yeah. Dạ. ra sao mình mới biến lại thành à, mua gửi giao thông mua xà bóng mỹ à xà bóng mỹ xà bóng mỹ nó có cái mùi đúng ra mùi của mỹ à, nó nghe mùi mỹ dạ. đó. còn à, bên nào mà có à, tấm da cọt thì còn hé nữa à. nó hết hết nó nghe mùi cọt nó chạy à. ý vậy nhưng mà nó nói vậy thì tôi thấy ít ít giặt chỗ cà phê à, ít lắm à bởi vì mỗi thằng đi thành thứ cái dùng à, củ chi đó mỗi yeah. Dạ. thằng đi tụi tôi ngồi dưới hầm mà nó có một cây xóm hầm yeah. Dạ. đi vòng vòng nhưng mà cái hầm của mình thường là cái nắp à, bằng dán mít yeah. Dạ. Ừ, chắc chắn à, chắc nó rộng ngang cái cột tiền dưới là cái nắp yeah. phía đạo yeah. Ừ. đúng rồi thế còn nghe nó đổ nước thì sao mỹ thì máy bay mỹ nó tới nó đổ nước xuống à, ờ, thì có một lần ờ, ờ, không phải máy bay mà tại an thành đó, dạ. nó dạ. đưa nước sông lên à, đưa nước sông lên à. Ừ, đó tức là nó bơm nước sông lên nó đổ vào dạ ừ. bơm nước lên thì em thế mình một thì sao mình có bị ngột không ờ, không bao giờ mà nó đi lên tới cái lỗ mũi người ta à. khi nào chết gì cái đó à, không. anh em họ cũng có cái đường ờ, đường ờ, trầm dưới này dạ. cái đường bỗng lên dạ. nước nó sẽ đi xuống đường trầm nó à, đúng rồi anh em nó lên bỗng bắt 10 năm ở Củ Chi như vậy là bắt đi về cái thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên thường xuyên yeah. Dạ mình đi di chuyển bằng gì đường bộ hay là bằng uh, xe ôm được bằng xe ôm này à, rồi về tôi cũng có cho tiền cho mấy người họ mua Honda mà dạ. chạy xe ôm chạy ôm cho quen đường rồi hãy tôi nói ngày đó đón tôi tại học môn để đi về củ chi thì anh em đón đó dạ. tôi lên tới học môn tới ngọc xe anh em đi về nó quen đường rồi với nó quen mặt với lít rồi à, <laughs> phải chi vậy chứ dạ cho những anh em họ mua hồi đó hai mươi chín ngàn ba chục ngàn cái kia cái lúc sau này bên à, bên cảnh sát nó thay đổi những cái thẻ căn cước của bên Việt Nam Cộng Hòa đó cái loại căn cước uh, bọc xong rồi cái có góc uh, ừ. hồi xưa là góc vuông xong là góc tròn tròn thì lúc đó là bên này cũng phải đổi ha đổi rồi, rồi lúc đó thì phải mua phải mua mua trong này dạ đem ra dạ mua trong này cái gì có tiền mua trong này được à đúng rồi đương nhiên lúc đó có có tiền mà mua bây giờ bây giờ bên hải ngoại có tiền mua cũng được nhưng mà ờ. tại vì nhà nước mình không muốn mua rồi <laughs> mua cả xe gạo rồi nó bỏ luôn về trong nhông ấy ồ dạ, đúng rồi dạ. dạ. ông ờ, ông anh em là người bán gạo đây chở vô long khánh ông là phó dạ. binh <laughs> thế rồi cái ờ, bắt được mấy cái thẻ căn cước cũng cho ba bốn thẻ ba bốn thẻ có nộp ở ngoài bảo tàng Ồ, oh, con, à, có nộp ở trong bảo tàng tình báo à. nộp à, à xe tôi à, xe bờ rô đê săn cát xe ảnh à, rồi nên cát hai cái xe bây giờ ở không sông ở ngoài bảo dạ. tàng nào có đường lê trọng tấn ồ là chỗ lê trọng tấn có đó những cây súng đầu của tôi yeah. Dạ với lại những cái tấm giấy căn cước rồi dạ. nộp về khỏe có căn cước nào tên Nguyễn Phương Hùng không không căn cước hồi đó tôi giấy giả của tôi thôi dạ, mua một cái căn cước ờ, đắt không à? bác mua căn cước đắt không hồi đó là có cộng nó lo nó mua cho à, có cùng cùng nó mua hết mua một lần bốn năm mươi cái dạ, trời ơi ừ, mua lần bốn năm chục cái còn cái thứ ờ, cái thứ đó Dạ vâng. cái thứ đó sau này là mình làm không được à, đúng là cái lại sau này là mỹ nó làm là nó bắt một cái bà giao thông ha à, à, nó bắt bà giao thông tại hóc môn cái cái thầy lính nó chống hầu đó lính nói là lính quỷ chứ anh em nó cũng có tinh thần yeah. Dạ. nha không khách bay vô phải nói về biểu mấy ông làm lại cái đi bằng giấy này chết hết dạ. à, à, bà kêu bà nói trời đất ơi vậy vậy có nói bà vô đây vô phòng không nó đút cái thẻ của nó vô này nhấn cái thấy chốt chốt chốt những cái dễ con rồng đúng rồi còn cái dế của bà lì tâm về với mấy ổng à, đi nó, về chết đó bắt lên nói chung là cũng như cái thằng mà thả tôi ở mỹ phước á dạ. tôi nghi đó là cũng là gia đình các bạn, dạ, hay là nó cơ sở tức là cũng khoa mình nhé nào đó. chứ còn thằng lính đã phát hiện tôi giấy dạ. giả rồi dạ đúng rồi dạ. vô trình nói chép coi lại tôi đứng đây cách nó sáu thước thôi nha à, ờ, coi lại coi giấy này kỳ quá ừ. thằng kia nó nói vậy nó là tôi thì lúc đó nó chỉ lại cái xe mà cần câu nó để nó hỏi về tổng gia là giấy à, số mấy tên gì là tôi tiêu rồi chứ còn dạ đúng rồi Thấy không? nhưng mà nó thương tôi sao <laughs> tôi nghĩ là nó là có là bên mình dạ cũng có thầy lắm bây giờ biết nó đâu đâu dạ. Thầy bữa đó trung quý ngồi tại góc sài mỹ phước dạ. nó biết nó đâu rồi tới rồi hỏi hồi đó tại cháu mày tại dạ. thế ngày 30 tháng 4 thì bác có chỉ huy một à, đơn vị nào à, biệt đồng đội nào ngày 30 tháng 4 thì cái ngày đó là các cánh nó xuống cái này nó quấn hết rồi dạ. tôi là ở chỉ huy sở tại hồng môn Dạ. tôi với lại đồng chí lữ đoàn trưởng ừ. tôi là cánh quỹ cánh bắc lúc dạ. nãy bác có nói rồi tôi là ở ngoài mới vô cuộc ờ, dạ. ờ, tránh quỹ cánh bắc dạ. hai người đến đó thì ờ, tới một giờ rưỡi thì tự tôi ngồi xe buýt đi xuống sài gòn à tại lúc đó đầu hàng rồi ở đâu đó đâu à. vô thành ra mà mình chưa chưa chưa kịp à, <laughs> cần phải sử dụng cái trúng ống gì ờ, hết cái à, phương án mà quánh đường phố là không có dùng dạ. còn cái quánh đường phố là pháo binh rồi nó làm dạ, tan nát hết tan nát hết đúng rồi mình sử dụng mình giải phóng rồi một thành phố còn nguyên vẹn cái đó ở đây có sức dân là thấy không dạ. cái vận động của các cái đoàn thể rồi xã của phía bên binh giận yeah. Dạ. binh dận đấu với ông ờ, Dương Văn Minh yeah. Dạ. Binh dận đấu với thay gì mà tụi tá Dương Văn Minh nữa đó yeah, dạ, ông ông Nguyễn Hữu Mạnh à? Đó, thì thành ra các ờ, phối hợp lại mới có một thành phố nguyên vẹn lúc bác đi xe jeep vào vào trong thành phố thì bác đi xe jeep của ai của của Việt Nam Cộng Hòa của nó mình lấy à, của nó mình lấy tại đường số 8 là lấy yeah có cắm cờ giải phóng hay cờ không cắm không không cắm cờ gì hết không gì hết tức là mình lấy xe thành ra họ, họ nhìn họ đâu có biết là là, là... mà mình thì bận đâu ờ, sư giải phóng rồi ờ, ờ mà đồ giải phóng rồi còn ờ, về tới căn cứ quan trung thì tụi dạ. nó về trễ về cẩu đồ bỏ dạ, trên vứt, đường ờ, vứt đầu đúng rồi nó đoạn bỏ xe riết chạy cản là bục bục khu vực đó là của lính nhảy dù đó dạ, nhiều thế à, nghe nói trong cái ờ, trong sách có đọc ờ, có viết về cái vụ ờ, cầu ra chiếc thì bác à, đầu ra chiếc là cha thầy nó nổ súng đầu tiên nè à, à nổ phát vâng. đầu tiên lát nữa ra nó vào bữa nay luôn dạ vâng à, thế thì uh, bác còn gì để muốn chia sẻ với lại khán giả KBC Hải ngoại chúng ta đã có hơn một tiếng đồng hồ để nói chuyện và cảm ơn bác rất nhiều về những cái cái tư liệu lịch sử này thật sự rằng nếu mà không có những lời tâm sự của chính nhân vật chính thì thật sự ờ, rất nhiều điều mà chúng ta thiếu sót trong cái cái và ờ, tài liệu trong ờ, ừ. trong tương lai hy vọng rằng KPD hải ngoại đã làm được một điều tốt ừ. để ừ. những cái thước phim của KPD hải ngoại sẽ để lại cho ừ. hậu thế được những cái hình ảnh và không biết nói gì hơn thì à, bác à, muốn à, có những lời gì tâm sự với lại khán ừ. giả mời bác nói chung là thì một cái đất nước của mình mà bây giờ thống nhất hòa bình yeah. Dạ. cái vị thế của đất nước càng ngày càng lên dạ. yeah. rõ ràng là một cái hạnh phúc cho những người việt nghe không yeah, dạ, đúng trước đây thì vị pháp nó cướp cả tên Việt Nam không có trên bản đồ yeah. Indochine yeah, Indochine, Indochine, Indochine là Francais yeah. Tôn Ca, Lăng Nam là cô Sinh Sinh Dạ đúng rồi Nghĩa là Trung Dương tan nát hết dạ, Nhưng dạ. bây giờ thành một đất nước thống nhất vậy là dạ. biết bao nhiêu là xương máu dạ, vâng. liệt sĩ từ điện biên phủ từ đó tới mậu thân dạ. từ đó tới cái tổng công kích sau này dạ. à, biết bao nhiêu cái máu thành ra bây giờ mặc dầu nói là người việt trong nước hay người việt nước ngoài mặc dầu nói là người của chế độ nào trước đây nhưng chúng ta là con người Việt Nam sao thì hôm nay tự hào về cái đất nước của mình tự hào về ông già biết ơn các liệt sĩ như là biết ơn cái à, đảng cộng sản một cái đảng sáng suốt nội cái quấn vậy đó là sáng suốt đúng rồi bởi vì cái ngày đó mà có năm quân đoàn thần tập thần tập đi vô vậy để mà giải quyết yeah. Dạ. một cách nhanh chóng vậy thì tôi làm cảnh báo ngày đó là có thằng cô lên lên văn đi xem nó vô nó thuyết phục dương văn minh ờ đúng rồi ở lúc 9 giờ vô thuyết phục biểu sau cùng nó biểu lấy sông hậu làm cái ranh giới yeah. Dạ. thì bây giờ chúng ta cũng như triều tiên và yeah, dạ, đúng rồi và hàn quốc rồi. Yeah, hàn quốc nhưng mà bây giờ mà chúng ta toàn dạng cái non sông rồi là cái, cái cái chỉ đạo cái đảng rất là sáng suốt ừ à, biết bao nhiêu liệt sĩ ông hồn thì có thể nói rằng dầu cho nước ngoài hay người trong yeah. Dạ. nước yeah. Dạ. À, thì đều phải biết cái đó biết cái sự lãnh đạo của đảng, và biết ơn của những gia đình liệt sĩ yeah. Dạ. thương binh đổ không biết bao nhiêu xương máu yeah. Nhân diện bác nói về cái trận à, ở Điện Biên Phủ thì năm đó bác đã là 30 tuổi rồi đó thì năm năm năm mươi tư là ừ năm tư thì năm sáu tuổi dạ năm sáu tuổi năm sáu tuổi năm đó tôi làm phó chỉ huy quân báo của tỉnh bà rịa chợ lớn ừ. và chỉ huy quân báo của ba huyện cần đước cần duộc nhà bè ừ. trực tiếp đóng quân tại rừng sát dạ. bác là người miền nam thuần túy luôn á à, dân bà rịa dân bà rịa đất đỏ bà rịa thì mà bác hoạt động cho từ hồi đó giờ mà không bị phát giác cũng, cũng rất là không là hay à, cháu có một người bạn nó ở A10 à. Nguyễn Hữu Khanh Duy à. cùng lớp mới lại Nguyễn Quang Duy tụi cháu học cùng trường Phan Châu Trinh Đà Nẵng à. thì cùng lớp là có đại tá Huỳnh Bá Thành Đấy, à, Huỳnh Bá Thành thì sau này là, là làm báo công an làm báo công an là phó tổng biên tập báo công an đấy thì à, vợ đó cùng à, đại à, quỳnh bá thành bây giờ đang ở ngoài À, ngoài ngoài ngoài đi qua bên Mỹ rồi sau khi ờ. Huỳnh mới thành Tết thì bây giờ đó Nguyễn Hữu Khánh Duy đang ở đây là gần như bác cũng bằng vâng, yeah. Dạ. gần bác bác có nghe tôi có vô đó chơi mấy lần à, thế à? à ảnh có lại đây dạ thế à. Ừ. À, giờ có đi sinh hoạt cựu chiến binh với nhau à, à, Nguyễn Duy là biết là chiều nay là cháu có thấy đến gặp bác rồi à, bảo có vô nhà ông Tư Cang thì dở lại dạ, tôi nói là mày mà gặp được ông Tư Cang đó, đó là mày có một cái duyên phận rất lớn đấy. rất à. nhiều người gặp muốn gặp bác Tư Cang không có phải là dễ dàng mà gặp được vâng thì coi như là đây là lần thứ ba mà hẹn được ông bác mới gặp được bác dạ thì à, xin phép là xin xin xin lỗi à, quý danh anh là là gì anh Nguyễn Đức Thọ Nguyễn Đức Thọ à? dạ vâng dạ. thì anh giữ chức vụ gì trong quân đội nhân dân tôi thì đến lúc về cho là tôi thì đến lúc về cho là trung úy thôi à, lúc về trung úy à, lúc à, tôi là ngày xưa làm bên đặc công đặc công à đặc công xong ngày chuyển vào đây là vào cái đơn vị vận động à, bia đồng anh đặt công ờ, đất hay đặt công ờ, nước đặt công nước đây là chắc là lặn giỏi lắm thế ờ, rồi bây giờ gia đình mình sao bây giờ vẫn bóng cái này dạ năm nay anh được bao nhiêu tuổi năm nay sáu mươi lăm anh ở quân đội được bao lâu tôi ở có hơn 10 năm có hơn 10 năm thì mình đã tham gia trận đánh nào không tôi thì ờ, cũng có tham gia với cái, cái, mà cái trực tiếp thì có cái trận cái cầu rạch chiếc cầu à, cầu rạch chiếc là là là anh yeah. Ờ, dạ. lúc nãy bác nói à, dạ. anh là người đầu tiên nổ súng người bắn cái phát súng đầu tiên đó là Bất, dạ. đơn vị mình lúc đó bao nhiêu người đơn vị của tôi thì ờ, thực chất là nó khoảng sáu bảy chục vậy thôi sáu bảy chục kết hợp hai ba đơn vị là à. để mà đánh cái cầu đó. để tổng cộng cái số mà để đánh cái cầu nó khoảng gần hai trăm người hai trăm người thì rồi cái à, lúc trên cầu đó là đơn vị nào giữ bên à, bên Việt Nam Cộng Hòa bên Việt Nam Cộng Hòa lúc đấy cái tiểu đoàn à, bảo an dân vệ à, oh, địa phương quân địa phương quân dạ vâng à Thế rồi nó đóng thì nó lâu đời đấy bao nhiêu năm rồi rồi dạ, đúng rồi sau này thì nó có tăng cường lúc tăng cường về cũng nhiều yeah. Dạ. Dạ, bây giờ nhân tiện nói chuyện này, chiến thuật mà các anh đánh ấy, thì là mình có đưa người qua bên kia trước ở bên đầu cầu bên kia thế xong rồi à, như là anh đặt công đặt đặt công nước á, là thường thường đi qua bên đó xong mình giật cặp cặp cái đầu cầu để khi mà quân Việt Nam Cộng Hòa có lên tiếp cứu thì cái cầu đã sập rồi thì à, à, không không không, không, không, không. ngày xưa thì là là cái thời kỳ về chiến tranh ấy yeah. Dạ đang còn còn ấy thì là cái phương hướng là đánh phá cầu chứ nhưng mà yeah. Dạ. sau này vào bắt đầu vào chiến dịch Hồ Chí Minh rồi thì mục dạ. tiêu lại là thấy giữ cầu à giữ cầu thì, lúc đó mình mình à, à đúng rồi à, tức là rồi gần gần 30 tháng 4 đấy dạ à. À, không không phá trong cái lúc mà huấn luyện ở ngoài kia thì chủ yếu là huấn luyện cái cách phá yeah. phá cầu là phải à, ít nhất là hàng tấn thuốc đúng rồi ba người là phải cỡ đúng và đánh vào cái mố cầu là phải có một tấn thuốc trở lên yeah. nó mới nổ phải được cầu yeah ngày này chưa lúc mà học ngoài kia thì yếu là học bằng cái cách này để ừ. mà bỏ đá vào trong yeah. Dạ. vô cái cái đóng cái khối yeah. Dạ. đóng cái thùng bằng gỗ bắt đầu là bỏ đá vào yeah. bắt đầu tập bơi cái nước để kéo yeah. cái khối để lúc mà khi vô đánh để mà yeah. học cái đó yeah. nhưng mà đi Cảm ơn chú Nguyễn Đức Thọ rất là nhiều vì đã nhận lời với lại khoảnh khắc cuộc đời. Cảm ơn chương trình khoảnh khắc cuộc đời và yeah. Dạ. gửi lời chào đến tất cả khán giả của đài à, truyền hình thành phố đang theo dõi chương trình này. À. Nói về khoảnh khắc cuộc đời đó, cái cụm từ khoảnh khắc cuộc đời khiến cho chú suy nghĩ gì? Đối với tôi thì nó cũng có nhiều cái khoảnh khắc. Dạ. Yeah. Nhưng mà những cái cái khoảnh khắc mà đặc biệt nhất thì tôi nghĩ không những là cho cá nhân mình yeah. Dạ. mà đây là một cái khoảng khắc cho cả một dân tộc cả một đất nước yeah. Dạ. bởi vì từ cái khoảng khắc này là đất nước mình chuyển sang một cái giai đoạn mới yeah. Dạ. giai đoạn phát triển và xây dựng xã hội chủ nghĩa bởi vì với khoảnh khắc cuộc đời cũng vậy và... đôi khi chúng ta lấy một cái chi tiết nào đó một câu chuyện nào đó ở trong cá nhân một con người nhưng thật ra nó dâng tặng từ khoảnh khắc đó cho cuộc đời chung. Vậy thì xin chú hãy nói về khoảnh khắc mà chú cảm thấy nó vô cùng có ý nghĩa không phải chỉ cho mình đó, cho gia đình mình và cho thành phố mình, cho đất nước mình đó. Chú chia sẻ về khoảnh khắc đó đi. Đó là cái giây phút mà ngày 30 tháng 4 năm 1975, chúng tôi á, là được uh, huấn luyện là đặc công nước và cái nhiệm vụ được giao là vào là để đánh cái bộ tư lệnh hải quân. Cái này đấy, thực tế trong quá trình huấn luyện đấy, thì và được học tập á, là chuẩn bị cho cái năm 76 mới giải phóng. Vì chúng tôi là cái hướng Đông Bắc này là hướng này rất nhiều kênh rạch từ sông Đồng Nai vào sông Thái, sông Tắc, sông Ông Kèo vô đây là cái kênh rạch nó rất nhiều và với vùng nó sình lầy. Các cái lực lượng khác hoạt động rất là khó. Cho nên là phải đưa cái lực lượng là đặc công nước nhưng huấn luyện chúng tôi vào để hoạt động cái vùng đó do cái chiến dịch Hồ Chí Minh nó diễn ra nó rất là nhanh và nó có những cái điều kiện thuận lợi cho nên là mình quyết định giải phóng thành phố sớm Yeah. Dạ. Cho nên là chúng tôi đến ngày 25 tháng 4 năm 1975 thì chúng tôi được lệnh là hủy bỏ toàn bộ cái phương án đánh bộ tư lệnh hải quân yeah. Dạ. và chuyển ra đánh chiếm giữ cầu Rạch Chiếc để mà đón quân đoàn vào. Để mà thực hiện cái chiến lược gọi là cái thần tốc, thần tốc, thần tốc, đại thần tốc ấy, yeah. Dạ. thì phải bảo đảm được cái tuyến đường hành quân anh mới thực hiện cái thần tốc được. Còn nếu để nó phá mất cầu đi ấy, thì phải có cái thời gian khắc phục cầu mới đi được chuyên là nó sẽ giảm cái độ tấn công tức là đêm 26 rạng ngày 27 tức là 3 giờ 15 phút sáng thì đơn vị đã phải nổ súng để đánh chiếm giữ cầu rồi đánh sớm cho nên tôi thì được giao nhiệm vụ là người bắn cái phát b 40 đầu tiên tiêu diệt cái tháp canh ngay đầu cầu trên cái tháp canh ấy thì nó cao nó, nó nó bằng à, bằng sắt mà nó có mấy tầng cao ở trên nó thì nó đặt một cái đèn pha thường thường là các cái tháp canh nó nó có cái đèn pha ban đêm thì nó cứ quét qua quét yeah. Dạ. lại và ở trên nó có khẩu một cái khẩu đại liên thế thì à, ở dưới chân của cái ấy đấy thì nó có cái lô cốt lúc 3 giờ 15 phút ngày 27 tháng 4 thì tôi từ dưới sông khi mà đi cận sát vào đến đến đến bên trong hàng rào rồi thì à, nằm ở dưới sông mà bắn ngược lên nó trên nó rất là cao cho nên là đưa cái khẩu súng lên phía trước mặt đó là cái hàng rào dây kẽm gai rồi mình cũng phải có nghiên cứu trước à, do cái mục tiêu bị thay đổi thời gian mà trinh sát để nắm mục tiêu nó không có chỉ có một Suốt từ buổi trưa, khi mà trưa ngày 25 nhận nhận lệnh rồi thì cái tổ trinh sát và cái đồng chí à, chỉ huy trực tiếp để đánh đó đấy. Chỉ đi trinh sát có một cái buổi trưa đến buổi chiều là phải quay về rồi. Ra chỉ có dùng ống nhòm quan sát qua một chút thôi. Xong rồi quay về là triển khai cái kế hoạch tác chiến. Kế hoạch tác chiến đó đó là mình phải tuyệt đối à. thắng mới được. Đúng, bắt buộc là phải bằng giá nào cũng phải giữ được cái cầu nhận cái những cái lệnh đó và nhận cái nhiệm vụ à. đó thì thật ra trong lòng Chúa lúc đó Chúa có quan ngại gì không? Chúa có lo lắng gì không? không nói chung là toàn bộ anh em trong đơn vị khi bị thay đổi cái cái mục tiêu nhưng mà mọi người cũng đều rất là phấn khởi từ cái lúc mà ở ngoài tây nguyên nghe giải phóng tây nguyên rồi giải phóng các cái tỉnh miền trung lần lượt dạ. trở vào thì anh em ở trong này rất là phấn khởi ai cũng cứ chờ đón có nghĩa là nhanh làm sao mà đến đến lượt mình được tham gia vào yeah. Dạ. cái trận thứ 9 cuối cùng này thế nên là ai cũng đó. hào hứng phấn khởi được giao nhiệm vụ yeah. Dạ. là người nào nấy rất là phấn khởi rất nhưng làm sao mình có thể đoan chắc rằng là mình làm là phải thắng cái, cái quyết tâm rồi cũng với cái trình độ mình được đã huấn luyện tập luyện nhiều vì vậy nên nhưng mà ngay cái phát trúng đầu tiên là tôi bắn cũng không có trúng bởi vì lý do là mình đã vào sát hàng rào rồi mà nếu mà mình cái cái, cái độ cao nó rất là lớn mình giống ngược lên đó. mà nếu mà anh không không khéo là nó phát hiện được mình là nó nổ súng trước thì có khi là mình chết yeah. Dạ. cho nên phải nằm cho nên là bắn phải rất là lựa nhưng mà lựa cũng không được cuối cùng là bắn cái cỏ đạn đầu là nó không không trúng mục tiêu yeah. Dạ. là tôi đứng thẳng dậy ngay là tôi lắp cỏ đạn và tôi bắn phát thứ hai là trúng ngay thứ khác ngay nó tiêu diệt ngay cái khẩu đại liên vì cho nên đó là một cái cũng rất là thuận lợi bởi vì là cái khẩu đại liên nó nằm ở trên cao là một cái hỏa lực rất mạnh nó quan nó khống chế một cái khu vực rất lớn cái khoảnh khắc giữa à. cái phát súng đầu tiên mà mình bị trật à. với lại cái quyết định phát súng thứ hai mình đứng lên để mình chiến đó à. trong bao lâu tích tắc ngay à. tôi bắn một phát tôi nhìn thấy quả đạn mà đêm nó bay vọt lên trên trời không trúng có mục tiêu nó bay không có nổ tức là nó đã không trúng mục tiêu rồi tôi đứng ngay tức khắc lại chứ không có chần chừ mà thế là và vẫn lắp bình ngay quả đạn thứ hai vào là dương lên là bắn trúng ngay tức khắc vì do cái lúc đó là mình đã đứng lên cái tư thế nó thoải mái rồi nó không bị vướng ở trước mặt cái hệ thống hàng lúc nào. đó là một mất một còn đó phải không về lúc này nếu mà mình không nhanh chóng thì mình sẽ bị tiêu diệt ngay thì cùng cái lúc đó là tất cả các cái lực lượng của mình là dùng thủ pháo lưu đạn người ta ném vào các cái mục tiêu ở trong đó sau khi mình chiếm thì địch nó dùng cái pháo nó bắn vây ở xung quanh ở bên ngoài cho tới sáng luôn và đến khoảng 6 giờ sáng thì hai chiếc máy bay trực thăng nó bay ra nó quan sát bây giờ mình ngồi mình nhớ lại cái khoảnh khắc đó à. mình à, tự thấm thía riêng cho à. mình thôi trong cái giây phút sinh tử và phải quyết định đó để mình chiến đấu đó thì chú thọ thấm thía cái bài học gì ngay tại cái khoảnh khắc của cuộc đời mình được giao cái trọng trách quá lớn đến như thế cho cách mạng cho tịnh ngay từ lúc đó mà cho tịnh đến bây giờ cũng thế mình cũng rất là thấm thía rằng là khi được giao cái cái cái nhiệm vụ rất là nặng nề và ai dơm thì ai cũng rất là phấn khởi mà cái tuổi thanh niên lúc đó cái đơn vị tôi đầu hầu hết là cái tuổi 20, 21 thôi chỉ có hai mấy người chỉ huy ấy là hơn chúng tôi những một vài tuổi còn lại là hầu hết một cái lớp như nhau hết được huấn luyện rất là kỳ và khi được giao nhiệm vụ thì không có một cái người nào là có một cái trần trừ do dự hết anh em mới sẵn sàng mà gọi là hiến thân trong cái điều kiện cực kỳ là là gian lan tại vì ở các cái đơn vị khác như là người ta đánh ở các cái đơn vị chính quy ấy, thì nó có cái tuyến trước tuyến sau hoặc có cái lực lượng hỗ trợ hoặc là có còn có tiếp thương tải đạn hoặc các này khác còn đây riêng cái này là mình đánh ở vùng sâu đánh ngay trong lòng địch anh em nằm ở dưới trình này để trụ lại mà chiến đấu một cái điều nó diễn ra cứ mỗi lần nó tập trung nó phản công lên thì mình đánh bật ra bật ra thì nó ở đó vì cái địa hình nó nó không triển khai rộng được hai bên là sình lầy không chỉ có một trên cái trục đường thôi cho nên anh phải tấn công trên trục đường thì mình tập trung nó mình mình mình khống chế mình đánh bật ra thì nó lại lui ra ngoài bắt đầu trực thăng và pháo binh nó bắn dồn dập vào các cái khu vực của mình thế nhưng mà đến lúc sau cứ mỗi lần lên là đều bị mình đánh bật ra sau nó biết rằng đấy là cái vùng đấy toàn nước sâu sình lầy mà vùng dùng cái pháo binh thông thường ấy là bắn trong đó nó không có hiệu quả thì bắt đầu nó chuyển qua nó dùng pháo chụp yeah. Dạ. cái pháo chụp đó nổ trên trời cách chừng năm bảy mét ở trên này nó chụp cái mảnh xuống và chính từ cái lúc có chuyển qua pháo chụp là anh chị em bắt đầu hy sinh hy sinh tương đối nhiều cảm ơn chú Nguyễn Đức Thọ rất là nhiều và câu chuyện của lịch sử kể lại từ những nhân chứng từ trong cái cuộc kháng chiến vĩ đại và thần thánh của dân tộc đó để ta thấy rằng là 45 năm trôi qua và rồi nhiều năm sau nữa phải không ạ à? khi nghe lại những câu chuyện này chúng ta yêu hơn hòa bình yêu hơn độc lập yêu hơn những gì mà sự phát triển xã hội bây giờ chúng ta đang có trong sự thanh bình của đất nước và cho Phước Lập trở lại với câu chuyện của gia đình đó Thưa chú, mà có một cái người con gái bị phơi nhiễm chất độc da cam phải không ạ? À? à, ngày xưa là địch đã dùng cái chất độc để nó phát quang. Nó sợ rằng là mình là sẽ lợi dụng cái dùng cây cối này nếu mà để rậm rạp thì mình có cái nơi để mà ẩn nấu. Yeah. Dạ. Vì vậy nên là nó rải chất độc hóa học. Yeah. Dạ. Và chúng tôi ấy, thì lại ở cái vùng này là một trong cái vùng là sinh lầy và nước mặn nên cả một cái vùng mà chúng tôi ở đó đấy nó chỉ có một cái gò cát nổi lên thôi cái gò cát đấy thì có một cái hố bơm thì cái hố bơm đó thì có có nước có nước thì cái mùa mưa thì nước cũng tạm tạm được còn riêng cái mùa khô thì nước nó xuống nó đặc nó đổ nhưng mà mình không có cái nước nào để mà ăn hết mình đều phải sử dụng cái nước đó cho nên là bây giờ sau hòa bình lại rồi thì vẫn còn có những di chứng và... Vâng. đó và di chứng đó thì vẫn còn ở trong gia đình của mình chia sẻ rất là nhiều để thấy thêm những những sự hy sinh những cái điều mà giống như chú nói đó sẵn sàng hiến thân mình cho những cái giá trị của độc lập và hòa bình của đất nước giống như là những cái huân huy chương mà chú đeo trên ngực á à. phía trước thì sáng lấp lánh với biết bao nhiêu là sự ngưỡng mộ và vinh danh nhưng đằng sau cái tấm huy chương đó biết bao là gồ ghề là đau xót cảm ơn vì những khoảnh khắc cuộc đời mà không phải chỉ là cuộc đời riêng của mình mà dâng tặng những điều tuyệt vời cho cuộc đời chung của quê hương, của đất nước. Kính chúc chú và gia đình sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Con xin được bắt tay uh, chú. À. Cựu à. chiến binh Nguyễn Đức Thọ. À. Khi mà lắng nghe câu chuyện của chú và anh Phước Lập chia sẻ nãy giờ thì giống như là xem lại một cuốn phim lịch sử vậy đó. Với những người mà sống trong thời bình như lứa tuổi của cháu á, thì dường như là không hiểu được không hiểu được là thế hệ cha anh ta đã trải qua những gì, những trận chiến ác liệt như thế nào, phải xả thân và hy sinh điều gì để có thể giữ lại cho ngày hôm nay những vẹn tròn của hạnh phúc. Và rất cảm ơn chú đã mang đến một câu chuyện quá tuyệt vời và tôi tin rằng với những ai đã từng là những chứng nhân lịch sử, có lẽ họ tồn tại đến thời điểm này chỉ với một sứ mạng duy nhất thôi, đó chính là truyền lại những thông điệp, truyền lại những giá trị mà những người đi trước đã gìn giữ và thế hệ chúng ta hy vọng là các bạn trẻ hãy tiếp tục phát huy điều đó các bạn tự nâng tinh thần trách nhiệm của mình lên tiếp tục làm cho đất nước Việt Nam chúng ta ngày càng vững bền và phát triển mạnh mẽ cùng bạn bè của Nam Châu cảm ơn chú đã đến với chương trình à. và mời nhà báo Phước Lạc chúng ta cùng chào khán giả nhé à, cảm ơn chú rất nhiều à, Quý vị khán giả thân mến, khi mà trong thời khắc đất nước trọn niềm vui như ngày hôm nay chúng ta lại có thêm câu chuyện về thời điểm này, cách đây 45 năm trước thưa quý vị. Để một lần nữa thêm yêu hơn đất nước Việt Nam xinh đẹp của chúng ta, chúc cho quý vị sẽ luôn luôn ghi dấu, ghi nhận những khoảnh khắc trọn vẹn nhất của cuộc đời mình giống như thời khắc ngày hôm nay vậy. Và đừng quên khung giờ này ngày mai chúng ta lại gặp nhau và tiếp tục chia sẻ những khoảnh khắc cuộc đời. Xin chào và hẹn gặp lại.